Hello à, anh chị em bạn bè của Phạm Thanh Bình. À, cảm ơn anh chị em đã thời gian qua đã, đã ủng hộ à, đã đọc những cái bài viết của tôi chia sẻ trên uh, fanpage Phạm Thanh Bình. Cũng rất lâu rồi đúng không? Cũng rất lâu rồi tôi không uh, làm những đoạn video hoặc là làm những cái livestream chia sẻ cho quý anh chị em uh, theo dõi fanpage Phạm Thanh Bình rồi chủ đề ngày hôm nay nhé chủ đề ngày hôm nay thì tôi uh, uh, chia sẻ cho quý anh chị một cái chủ đề uh, đó chính là gì à uh, môi trường và tư duy môi trường quyết định cái tư duy của anh chị và quyết định kết quả của anh chị và cái câu chốt ở đây là gì là môi trường uh, mạnh hơn uh, tư duy uh, xin chào diệp uh, diệp ngọc hàn xin chào bạn nhé thì uh, câu chuyện nó xảy ra như sau à, trong ngày hôm qua thì tôi có lên hội trường và tôi có hướng dẫn học viên ở một số phần kỹ thuật về mảng marketing Facebook thì có một cái chị bán cơm gì ạ à? chị bán cơm này là chị gốc ở chị ở gốc ở ngoài Bắc quê ở Thái Bình thì chị kể là à, chị vào trong miền Nam này à, trước năm 1986 à, ờ, thì sau đó là gì là chị ờ, theo bố mẹ vào và rất là khổ nhá, rất là khổ luôn. Và khi chị vào trong miền Nam ấy, từ là người Bắc vào ấy, người Bắc vào là chị thì bảo thì ờ, chị kể là gì? Chị sống ở Cần Thơ với uh, ba mẹ chị, bố mẹ chị đấy. Thì cuộc sống rất khổ cực. Và chị cũng lớn lên và chị cũng lấy chồng. Thì sau khi sinh được hai người con thì chị chị bảo chị Bình ạ, à, chị khổ lắm, chị không biết là chị làm như thế nào thì uh, chồng chị lại, lại bỏ đi rồi là chị lại gì chị lại không có anh nương tựa một mình chị nuôi con đó. xin chào uh, anh chị em đã đang theo dõi fanpage của phạm thành bình là quý anh chị à hãy nhớ xem nhé <clears throat> sắp tới tôi sẽ làm những chuỗi livestream và chia sẻ cho quý anh chị nhiều hơn thì chị đây chị bảo là mà chị khổ lắm bình ạ và chị không biết làm cách nào hết à, người con gái người phụ nữ ấy, mà người đàn ông bên cạnh mình mà rời bỏ mình mà ra đi ý. một mình chị nuôi con chồng thì bỏ đi và hai người con rồi chị kể vào đó à, có những khoảnh khắc là trời mưa trời mưa rất to rồi lúc đó gì trong đầu chị bảo là bây giờ chị không biết là chị uh, làm cách nào để chị uh, có thể giúp cho hai con của mình không có tiền nuôi con luôn được quý anh chị ạ à? chị bảo chị không có tiền luôn đấy thì uh, tôi nghe câu chuyện tôi rất là xúc động và cảm động và chị bảo chứ uh, chị tìm mọi cách nghĩ mọi cái giải pháp rồi là trong đầu chị luôn nghĩ là, là à, tại sao người chồng mình lại bỏ đi và tại sao là những đứa con mình nó khổ và trong tiềm thức của chị là nghĩ là gì từ khổ này khổ đau này chồng bỏ đi này và chị không có giải pháp nào và nhiều lúc chị bảo chứ mình nhà chị à, muốn tìm đến cái chết để giải tỏa cuộc sống này thì thì tôi bảo chứ thế tại sao chị lại tìm đến cái chết thì chị bảo chứ chị khổ quá à, xong tôi hỏi đấy thì chị à, lý do vì sao là chị có kết quả ngày hôm nay là chị là chị là bán cơm nhé chị là, tức là họ hôm qua chị uh, nấu cơm cho học viên thì chị mang cơm lên văn phòng chị bảo là về chị uh, đi nấu cơm nhưng mà chị còn làm rất nhiều nghề khác là chị làm bất động sản nữa thì tôi rất bất ngờ tôi hỏi tôi hỏi vậy thì ngồi chị bật chia kể như vậy bảo cuộc sống của chị là nó xảy ra như vậy thì uh, chị có một người chị ở Sài Gòn chị bảo là thì sau khi là uh, sau khi là là là uh, người chị bảo là thôi bây giờ lên Sài Gòn đi lên lên Sài Gòn thì là giới thiệu đi làm nhá đi làm ô xin ý, ở ngoài Bắc và bảo đi làm đi làm ô xin ấy, tức là đi giúp việc cho cho nhà người ta ấy thì rất may mắn anh chị là được xin vào cái khu là khu biệt thự thì cái khu này là khu biệt thự Thủ Đức Garden Home ở thành phố Thủ Đức nhá Đó thì ờ, trong khu này toàn người giàu đấy anh chị ạ. Thì chị vào chị làm chị chăm sóc con người ta rồi chị làm việc nhà, ờ, quét dọn lau nhà cửa. Thì ờ, chị làm một năm vừa rồi 2 năm. Năm thứ hai, ờ, năm đầu tiên chị kể và chị ờ, làm giúp việc ờ, cho một ông tổng giám đốc, tổng giám đốc nhà ở khu biệt thự Thủ Đức gần hôm. Thì ông tổng giám đốc này, ông là gì? Là là sản xuất cái thuốc lá ấy chị nhé, sản xuất thuốc lá ba ba số năm hay gì đấy, tôi không rõ đấy. Chị kể như vậy. Thì chị bảo chứ, thì trong quá trình lúc đầu chị bảo là uh, rất bất ngờ vì ạ. Thì từ một người con gái, người phụ nữ mà mà mà, mà chồng bỏ đi như vậy mà nuôi hai đứa con ăn học đại học thì chị rất vất vả lương tháng khởi điểm là ông chủ trả cho chị có 5 triệu thôi thì chị bảo chứ thế thôi bây giờ chị ờ, cứ làm đi chị nhiệt tình chị làm chị bảo trong thì, chị hỏi đấy trong thời gian một năm chị làm với ông chủ ờ, ông tổng giám đốc ờ, ông rất giàu vậy có khu biệt thự như vậy thì là chị uh, học được những gì đâu thì chị kể với à, chị được uh, uh, chị được ông ấy chở đi rồi là gì bế con cho ông ấy rồi là đi ăn những cái nhà hàng rồi tiếp khách này sau khi tôi hỏi thấy chị thấy thế nào thì chị đã bảo là thì ờ, từ trước giờ là chị chưa bao giờ ăn được được ăn những món sơn hào hải vị như vậy thì chị cảm thấy tuyệt vời lắm đã quý chị nha cảm rất thấy thích lắm đấy thì chị bảo bây giờ là không ngờ là cuộc sống của những người giàu họ lại tốt như vậy họ lại có cuộc sống tuyệt vời như vậy thì thì tôi bảo chứ thì ờ, thì năm thứ hai rồi chị làm gì tiếp thì năm người con của ông chủ đấy thì cũng lớn rồi cũng uh, kiểu là uh, ông bận quá nhờ chị chăm dùm đấy thì bảo tôi bây giờ là khi chị lên chăm con cho ông đấy thì con cũng uh, được bốn năm tuổi rồi thì bây giờ xong sau năm con đi học lớp một cũng lớn rồi thì chị bảo thôi bây giờ chị sang xin xin nhà khác chị làm đấy thì ông chủ bảo chị làm tốt quá thì để để để chị ở đấy làm đi không đi bây chị ở nhà thì không làm gì cũng được tôi vẫn trả tiền cho chị đó thì chị rất quyết chị à, không bảo bây giờ là tôi tôi tôi phải đi làm chứ tôi không thể mà một chỗ được chị bảo như vậy thì chị xin ra nhà thứ hai nhà thứ hai này thì là lại là một gia đình một gia đình thì ờ, người chồng thì nó có một công ty sơn ở bình dương nhé ở khu nghiệp bình dương ấy Đấy, rất là lớn xuất khẩu sang nước ngoài châu âu còn à, người vợ cái bà, cái bà cô đây thì bà này là, là tổng giám đốc của một công ty bất động sản rất ở bình dương tập đoàn ờ, bất động sản đấy thì rất may mắn chị bảo chứ từ trước giờ là chị bảo này chị không có tiền mà là chị lại lại được được phục vụ những người họ có tiền như vậy thì thì chị bảo chứ thì rất may mắn như này là trong quá trình chị giúp việc cho những người ta chăm con cho họ thì họ đã dạy cho chị những kiến thức về bất động sản đó dạy cái thế là chị là chị gom tiền rồi chị về quê ở Cần Thơ nhá rồi chị mua những mảnh đất à, chỗ nào mà à, chị bảo chứ cách tốt nhất là chị hay mua ở những rìa thành phố Cần Thơ này những chỗ nào mà nó đang chuẩn bị phát triển ấy, thì chị cứ mua đất ở đấy giá rất rẻ thì cứ một vài năm chị lại bán đi chị lại bán đi thì giá này thì chị đã có lợi nhuận ở đó thì uh, mấy năm như vậy chị bảo bây giờ là chị lên Sài Gòn với chị vẫn đi giúp việc và chị vẫn đầu tư bất động sản và tiền chị xoay sở rồi là chị lại nhờ cái người cô ấy tức là cái bà chủ là tổng công ty bất động sản họ dạy cho chị về kiến thức bất động sản như vậy thì chị về chị cũng đầu tư rồi sau đó chị cái gì chị cũng làm và ờ, chị cũng ờ, mua đất rồi xây nhà bây giờ chị đang xây để chị bán những dự án rất lớn ở dưới Cần Thơ rất vui chị ạ à. và bây giờ chị có tiền ấy là chị gì chị lại lại đưa gửi cho chồng gửi cho chồng sau đó gì là chồng ấy đi mua đất rồi là mua nhà đi xây nhà rồi bán rồi chị kể một câu chuyện như này là không ngờ là trong mấy năm mấy năm dịch ấy mấy năm dịch ấy thì nhà chị biết là uh, dịch thì uh, rất nhiều người chết đúng không và rất nhiều anh chị em mà gia đình bị phá sản công ty bị phá sản như vậy và chị vẫn sống sờ sờ ra vì chị có tiền đó thì rất nhiều học viên hôm qua tôi mới bảo đấy uh, ờ, bảo tôi, tôi hỏi một số viên bảo thế um, theo các bạn thì uh, cái người mà bán cơm người kia ấy thì theo anh chị là họ thuộc tổng tầng cấp nào và họ uh, có tiền hay không thì đa phần học viên tôi hỏi tôi bảo chứ đa phần những người như vậy là họ không có tiền đâu thế tôi mới cười tôi bảo thế thì uh, tôi mới nói chuyện với chị rồi chỉ kể những câu chuyện mà thực tế bà có rất nhiều tiền các bạn ạ đấy thì chứng tỏ như này là cái câu chuyện ở đây là gì đúc rút cho các bạn hiểu như này là cái môi trường rất quan trọng và chị là một uh, người phụ nữ ở quê ở dưới Cần Thơ người Bắc vào làm dâu ở trong đây rất là khổ như vậy và chị đấy gì chị đấy lặn lội thân cò rồi nuôi con và chị thay đổi cuộc đời là gì nhờ chị được ở gần những người họ có tiền ở gần những người họ có rất nhiều tiền các bạn nhé là những triệu phú ấy đấy chị sống phục vụ trong những căn biệt thự trong những gia đình như vậy thì chị học được rất nhiều bài học đấy thì là chứng tỏ gì cái môi trường chị sống nó quyết định tư duy của chị đấy từ một người mà không kiến thức về bất động sản từ một người mà không kiến thức gì về kinh doanh hết thế bà làm gì chỉ một người giúp việc thôi chỉ được một người nấu cơm cho học viên của của của bên tôi thôi thế là gì là chị đấy có rất nhiều tiền như vậy đấy thì đúng rút ta ở đây là gì môi trường nó quan trọng hơn tư duy và môi trường nó gì nó quyết định cuộc đời của các bạn và đa phần như anh chị em mình biết đó là gì là <clears throat> khi chúng ta sinh ra và chúng ta lớn lên chúng ta ở trong môi trường nào ở trong gia đình nào thì nó quyết định cái số phận của các bạn đấy thì anh chị em mình hình dung là một, chúng cuộc đời của anh chị em mình là một cái cây đúng không đó ví dụ là tôi sinh ra trong một gia đình thì ờ, là rất là nghèo ở tỉnh bắc giang mẹ tôi thì tàn tật à, bố tôi thì à, cũng không học hành gì cả đấy, mẹ tôi tàn tật thì là cuộc sống của tôi sinh ra gì là tôi mở mắt ra ấy tôi sinh ra gì là con trâu con bò và cuộc đời tôi từ tuổi thơ gắn liền với cánh đồng với con trâu con bò như vậy thì tôi nghiệm ra một điều như này à không ngờ là như này những người giàu ấy tôi ngồi tôi nghĩ bảo không biết tại sao những người giàu họ làm cách nào mà họ có nhiều tiền như vậy và không biết mình liệu mình có làm được điều đó không và mình phải làm một điều gì đó để, để thay đổi cuộc đời của mình và đặc biệt là thay đổi gia đình của mình đó thì rất nhiều anh chị là gì đa phần là xuất thân từ những người rất nghèo rất nghèo khổ và họ có kết quả ngày hôm nay là gì bằng sự họ nỗ lực và họ sống trong họ dám thay đổi môi trường của mình Đấy, thì có rất nhiều anh chị học viên của tôi là đã những người bán hàng online thì tôi bảo nhé là hãy thay đổi gốc rễ đi cuộc đời của anh chị em mình và chính là một cái gốc rễ là một cái cây đấy thì khi anh chị em mình sinh ra khi chúng ta sinh ra là ở trong sống trong gia đình đó giống như chúng ta gì đang là hạt hạt mầm là những cái rễ cây thôi đó thì cha mẹ của mình bố mẹ của mình ba mẹ của mình thì ờ, họ truyền tải những nội dung nào họ ám thị vào đầu anh chị em mình những câu câu từ như thế nào ví dụ như sau sao mày ngu vậy đúng không sao mày ngu như vậy rồi là uh, cuộc đời mày sau này mày chẳng đứa nào lấy lấy mày làm chồng đâu ôi rồi tính mày như vậy thì à? đây thì tất cả những cái câu ngôn từ như vậy không ngờ là ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta từ rất lâu rồi cho nên là gì là sau này chúng ta lớn lên như vậy thì cái ngôn từ là chúng ta bị ám thị bởi những nội dung những ngôn từ của chính cha mẹ của mình của những người thân của mình của những bạn bè của mình từ nhỏ ấy rồi mày xấu lắm ờ, à, lớn lên bố đứa nào lấy mày rồi là gì mày tổ này mày ngu này học ngu như bò này vân vân cả thì bản thân tôi cũng vậy thì ờ, từ nhỏ tôi lớn lên sống sống trong một gia đình như vậy nhà rất nghèo như vậy bị bố đánh rồi bố chửi mày ngu thế này thế khác đánh bằng đòn roi các bạn ạ thì tôi nghĩ thế này à nếu như mình mà giống bố của mình hay giống những người thân của mình mà họ họ luôn gì họ văng ra những cái ngôn từ như vậy và tôi thì tôi gọi là cái môi trường đất nhá là cái rễ của chúng ta là ở trong gia đình nào là cuộc sống của chúng ta nghèo hay là giàu khổ hay sướng là do chúng ta quyết định hết đó. chỉ cần các bạn thay đổi gốc rễ của mình chỉ cần các bạn dám gì dám hành động các bạn dám làm thì tôi sinh ra trong một gia đình như vậy và tôi luôn khát khao tôi luôn ước ao là sao tôi phải thay đổi một cái điều gì đó để gì để cuộc sống của mình nó tốt hơn nó sung túc hơn đấy thì à, có rất nhiều chị đang phải vướng mắc phải vấn đề như vậy thì học viên của tôi cũng vậy bảo bây giờ em sống gia đình như vậy chồng em như vậy rồi đấy thì tôi bảo là chính cái môi trường của anh chị nó quyết định đến số phận của các bạn môi trường mạnh hơn tư duy à, tại sao cái chị giúp việc đấy bây giờ chị lại có tiền và bây giờ chị vẫn làm giúp việc thì chị sống cuộc sống rất là an nhàn rất là, rất là gì thoải mái chị sống trong môi trường là toàn những người giàu và những người giàu ấy họ làm việc một cách rất là thông thông minh các bạn ạ là họ dạy cho những người kể cả người giúp việc họ có kiến thức luôn đó. và rất may mắn chị bảo là rất may mắn là chị được sống trong những, những căn biệt thự tuy những căn biệt thự đó không phải của chị nhưng chị được sống trong những người chủ của căn biệt thự đó và những người chủ của căn biệt thự đó thì họ có một tư duy rất giàu có và chị học được rất nhiều thứ thì nghiệm ra rằng đó chính là cái môi trường chị sống môi trường chị làm việc nó quyết định đến gì đến số phận của các bạn. Xin chào Giang Nghĩa nhé. Đấy. Thì thì tôi nghiệm ra một điều rằng như này. À không ngờ cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của anh chị em mình là do cái môi trường hết. Đấy, thì là cái môi trường, cái, cái gốc rễ là gì? Gốc rễ này chính là cái gia đình của các bạn. Đấy, bạn bè của các bạn. Và còn cái môi trường bên ngoài tác động nữa. Còn cái kết quả của anh chị đến bận bây giờ đúng không? Và tại sao kết quả của tôi nó thất bại? Tại sao kết quả của tôi nó chưa ngọt? chính là cái gốc rễ là anh chị sống trong một cái môi trường gọi là môi trường gia đình môi trường đất được giáo dục bởi bố mẹ được giáo dục bởi cô thầy cô giáo đấy thì là nó uh, giúp cho anh chị có thành công hay không có thay đổi được hay không xin chào giang nghĩa xin chào thanh ngọc nhé xin chào các bạn còn cái môi trường quan trọng hơn nữa đó là môi trường sau này chỉ lớn lên thì bố mẹ bố mẹ tôi bảo thì bảo là à, sau này con phải lớn lên con phải gì con phải à, trở thành một kỹ sư hay trở thành một ai đó đấy thì là sau khi tôi à, xuất ngũ đi bộ đội về thì tôi với gì tôi quyết định tôi thì đại học tiếp đấy thì đa số khi tôi à, tôi ra quân ấy thì đa số những bạn bè của tôi gì họ đều làm kỹ sư họ đều làm cô giáo họ làm rất nhiều thứ khác nữa các bạn ạ họ đều có tiền cả họ có gia đình và trong khi đó mình gia đình mình thì là vất vả bố mẹ thì là mẹ thì tàn tật bố thì ốm đau già rồi đấy nhà thì vẫn lụp sụp các bạn ạ thì tôi bảo thì bây giờ phải chỉ có con đường học tiếp thôi thì tôi vẫn quyết định tôi thi đại học thì tôi học cái trường đại học thủy sản đấy thủy sản thì tôi vào bảo bây giờ tôi không ở ngoài bắc nữa mà tôi muốn chuyển vào miền trung tôi sống và khi tôi vào miền trung ấy thì tôi thấy là gì miền trung rồi miền nam nhưng con người ở trong đây nó khác hoàn toàn những con người ở ngoài bắc đấy ở ngoài bắc thì bon chen ở trong này thì họ luôn cười đúng không họ luôn cười và từ lúc đó thì tôi nghĩ ra một điều như này nếu cuộc sống của anh chị mình không cười không luôn luôn vui tươi không cười thì nó không có ý nghĩa nữa cho nên khi mà khách hàng tôi vậy và những người mà tôi đào tạo vậy đã bán hàng này đã bán hàng là phải biết cười nhá biết cười là, là <laughs> biết bán hàng mà không biết cười là cũng là chỉ đi bán hòm thôi các bạn ạ đó là phải biết cười phải biết mỉm cười và luôn vui vẻ thì khi khi chúng ta cười đúng không là chúng ta đã thay đổi cái trạng thái năng lượng của chúng ta còn khi chúng ta ủ rũ ngồi nói một chuyện buồn phải là ngồi ủ rũ là nó kéo trạng thái của của chúng ta đi xuống và kết quả thì không có các bạn ạ đấy thì quay lại cái câu chuyện đó là gì là kết quả của anh chị ngày hôm nay nó quyết định đến cái gì cái số phận của các bạn anh chị gieo cái hạt vào trong môi trường nào nếu môi trường đất nó tốt thì cái quả nó sẽ rất là đẹp rất là xanh rất là ngọt còn cái môi trường đất giống như môi trường của tôi ngày xưa là gì bố mẹ tôi thì uh, sống trong thời, thời kỳ bao cấp không biết bán hàng đấy thì uh, môi trường tôi như vậy rồi vào rất tiêu cực nữa ở nhà nghèo nữa sống trong thì toàn quanh là con trâu con bò thôi thì môi trường là gốc rễ tôi vậy và tôi lớn lên như vậy tôi đi học môi trường xã hội nó tác động rất là mạnh đến kết quả của bạn và tôi tôi đi học xong này học xong thì tôi ở lại làm giảng viên của chợ giảng các bạn này hoặc là chợ giảng của trường đại thủy sản trong cái một cái ban gọi là ban phát triển chuyển giao công nghệ thì cái ban này thì thì gọi là thì thì cái ban này thì của của ông giáo sư phạm hùng thắng các bạn ạ phạm hùng thắng thì là thầy mà thầy tôi không biết bán hàng thầy tôi rất giỏi chuyên môn và khi tôi làm trợ giảng như vậy thì lương rất thấp cực kỳ thấp luôn mang tiếng là gì bằng kỹ sư để học ngành đóng tàu thế thì gì rồi oai lắm các bạn có tiếng nhưng không có miếng Đấy, cuộc sống của ta đa phần là gì chúng ta chỉ muốn danh tiếng nhưng mà không có miếng các bạn ạ không có miếng gì hết không có miếng đâu và tôi phải thay đổi một điều gì đó đó tôi dám bước chân ra ngoài tôi nghỉ việc tôi không làm nữa và và, và, và tôi vào vũng tàu làm thì cái môi trường của tao rất là mạnh các bạn thì tôi làm kỹ sư cho một công ty của gì à, của châu âu nhà thép tiền chế đấy thì tôi chơi với đội gì đội công nhân các bạn nhé tôi quản lý đội công nhân thì buổi chiều hàng ngày thì ờ, đội công nhân bảo anh bình ơi ờ, chiều nay chúng ta làm con lô nhỉ anh bình ờ, đánh lô đi <laughs> đấy thì cuộc sống của họ là như vậy suốt ngày lô đề suốt ngày cuối tuần này đi nhậu đâu nhỉ quán nào nhậu vui vui nhỉ à, nhậu nhiệt các bạn đấy thì cái môi trường bên ngoài nó tác động đến cái quả của các bạn rất là nặng ờ, thì tôi thấy là nó rất nguy hiểm luôn và tôi đã thay đổi các bạn ạ đã thay đổi và tôi dám đi học phát triển bản thân và có cho có những trải nghiệm của mình đấy thì thông qua câu chuyện đó gì nếu anh chị sống trong môi trường trường nào nó đi anh chị xuống nó dìm chị xuống thì hãy thay đổi hãy nhổ cái cây vứt đi và chị gieo lại một cái hạt mầm mới vào cái mảnh đất mới thì cái mảnh đất mới đó gì tôi chuyển từ vũng tàu đến sài gòn để tôi học để phát triển và tôi làm các bạn ạ và tôi bán hàng bán hàng online đấy và tôi được gặp với những người thành công và chơi với họ và tôi tôi không thích chơi với những người bảo bây giờ là những người bạn tôi ở dưới vũng tàu đúng không họ vẫn làm công nhân họ vẫn làm kỹ sư tôi là tôi không thích chơi nữa bạn lý do sao là cái môi trường đó nó không tốt cho mình nó, nó giúp nó đẩy mình xuống ngay lập tức đấy thưa quý vị và các bạn như vậy môi trường quan trọng hơn tư duy và cái môi trường của bạn các bạn sống ở trong môi trường nào thì nó quyết định cuộc sống của bạn như vậy và cấp chỉ khi các bạn dám thay đổi môi trường thay đổi cái vỏ bọc của mình thì các bạn mới gì mới có kết quả các bạn nhé xin chào phan hoài phương xin chào hoàng lan phương xin, xin chào các bạn nhé các bạn đang xem live stream của phạm Thành bình đó đấy thì à, hôm qua có câu chuyện như vậy bảo thử ui câu chuyện hay quá thì tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn nghe nhé cho quý vị à, quý chị nghe một người giúp việc cho những khu biệt thự người giàu và họ bây giờ họ sở hữu những căn căn nhà những cái mảnh đất ở dưới Cần Thơ các bạn nhé rất là hay ở vùng ven như vậy và chị bảo chứ uh, chị là người giúp việc <laughs> nhưng mà cái tài sản của chị là bây giờ là không dưới 10 tỷ các bạn nhé người giúp việc đấy thì thì tôi bảo chứ ô chị, chị, chị sao chị uh, có 10 tỷ rồi sao chị không về quê đi chị bảo nhá chị vẫn thích sống ở trong cái môi trường người giàu chị vẫn thích phục vụ người giàu họ dạy chị rất nhiều bài học đấy thưa các bạn là gì là chính những người người có người giàu có ấy, những người có tiền ấy nếu như các bạn biết tiếp cận họ anh chị chơi với họ được thì chắc chắn là anh chị sẽ trở thành giống như họ nếu như anh chị chơi với năm người bạn mà có tư duy sao gọi là tư duy đi xuống là luôn gì than vãn tiêu cực đấy thì anh chị sẽ là người thứ sáu và nếu như năm người bạn của chị là những người thành công là những người giàu có thì chắc chắn anh chị là người thứ sáu thì tôi tôi cam kết một điều như vậy thì chính qua câu chuyện của cái chị giúp việc là chị Toàn đấy chị đang sống ở đang phục vụ đang giúp việc ở trong khu biệt thự bên cạnh tôi này tôi đang ở chỗ khu Vạn Phúc Thủ Đức thì chị đang ở bên uh, khu uh, biệt thự Thủ Đức Garden Home chị giúp việc cho mấy mấy đại gia đấy ở trong đó luôn và chị vẫn yêu thích công việc này thì và chị rất ham học hỏi luôn rất tuyệt vời các bạn ạ và hôm qua tôi bảo ok thì à, câu chuyện của chị đã gì đã cho em một cái góc nhìn mới về cuộc sống và đa phần những người ngoài kia cần có câu chuyện của chị lắng nghe câu chuyện của chị như vậy là một người phụ nữ mà gì chồng bỏ đi và hai con trai đang học đại học như vậy một vì chị nuôi hết và bây giờ chị sở hữu những bất động sản như vậy tôi tôi quá bất ngờ luôn các bạn chị ăn mặc rất bình dị giản dị và chị nấu cơm các bạn em bảo là Bình ạ, thì chị có hỏi ý kiến ông ờ, chủ nhà bảo bây giờ chị muốn nấu cơm bán học viên thì chị nấu chị nấu cơm như vậy thì một suất cơm là 50 000 đồng, 50 000 đồng. Ở trong khu đấy mà, ở khu đến khu ờ, đào tạo, cái khu văn phòng của ông thầy tôi, ông thầy tôi có một khu ờ, văn phòng như vậy bảo bây giờ chị nấu cơm cho học viên như vậy thì nếu như học viên mà ra bên ngoài thì có thể ba mươi lăm ngàn nhưng mà trời chưa nắng đúng không vậy thì bây giờ chị bán là năm mươi ngàn đồng và chị nấu rất ngon như vậy chị làm rất chỉn chu thì bảo là bây giờ cái căn biệt thự của ông chủ trống như vậy chỉ mượn để chuyển nấu cơm cho học viên chỉ làm thêm các bạn ạ thì bảo thôi chị chị, chị làm tiền để để đâu hết bà bảo chứ làm để vui bình ạ chứ chị không phải bây giờ chị có thể chị về quê là chị ờ, về quê được rồi tài sản chỉ dưới 10 tỷ đúng không <laughs> rất nhiều đất cát đó họ sống sống đi vui như vậy đấy thì là cái câu chuyện của chị như vậy thì tôi bảo à đúng rồi và những câu chuyện của tôi như vậy tôi luôn chọn chơi những người thành công luôn chọn chơi với những người thì à, họ có trí thức cao hơn mình để mình sẵn sàng học hỏi nhá như học hỏi đi học hỏi họ còn đa phần chúng ta sao tư duy của của chúng ta là gì là chúng ta luôn thích chơi với những người gì thích chơi với những người cửa dưới để chúng ta hơn thua với họ và anh chỉ chơi với những người cửa dưới như vậy và tại sao bây giờ tôi không chơi với những người mười bạn tôi là những người công nhân nữa là những người kỹ sư đang làm, với tôi rất lâu ở dưới vũng tàu nữa họ thích hiểu và liên lạc với tôi họ bảo rằng định làm gì vào thì tôi bảo chứ à, tôi làm mà linh tinh ở sài gòn mà tôi chạy grab mà đấy, tôi chạy grab thuê mà đấy thì họ ở ờ, vậy đi làm grab cũng được đấy thoải mái mà thì tôi bảo ừ, đúng rồi đi làm grab thì nó thoải mái thời gian rồi ờ, đi làm công nhân làm kỹ sư nó à, một ngày 8 tiếng học hành suốt đấy thì tôi trả lời như vậy đấy, chứ bảo tôi bảo tôi không nói họ tôi mở công ty rồi tôi làm bán hàng online đủ thứ cả đấy thì à, câu chuyện là như vậy cho nên anh chị em mình xác định là gì à, đã chơi đúng không à, học hỏi thì nên học hỏi những người gì thành công nên học hỏi họ một số chị bảo chứ xin chào tường vi nhé xin chào đức tân đang xem nhé một số chị bảo chứ anh bình ơi thầy bình ơi là có phải những người giàu những người giàu là những người gì họ độc ác không họ gian lận không và thưa với quý vị như sau những người giàu là họ rất tuyệt vời các bạn ạ bởi vì anh chị em mình từ nhỏ đến lớn nghe những câu chuyện cổ tích rất nhiều các bạn ạ nghe những câu gọi là câu chuyện cổ tích nào thì cấm tấm cám này nào thì uh, một số câu chuyện là như thạch xanh này rồi là địa chủ rồi là cứ ngày xưa tư duy của các cụ như sau địa chủ là những người gì độc ác lấy của của người dân cứ quy địa chủ là quy bọn người giàu gì họ độc ác như vậy cho nên sao tư duy của anh chị mình cũng vậy đấy à tôi nghĩ là gì à cái thằng kia đi siêu xe đúng không chắc phải làm ăn vớ vẩn hay là buôn lậu rồi đấy nó ghi vào tiềm thức của nó từ từ nhỏ là thông qua những câu chuyện là thông qua những bài học ở trường học đấy cho nên sao những câu chuyện cổ tích những câu chuyện mà ngày xưa mà được chúng ta được học ấy nó rất nguy hiểm luôn thì những câu chuyện đấy nó gì nó đi vào tiềm thức của anh chị em chúng ta từ nhỏ từ bao giờ không biết và lớn lên anh chị thấy như họ giàu có họ có tiền là gì bảo là thằng này chắc là làm vớ vẩn thằng này chắc là buôn lậu hay là gì đó à, trốn thuế rồi vậy rất nguy hiểm các bạn nhé đấy cho nên gì những người nào giàu những người nào thành công chúng ta phải gì phải tìm cách để để chị tiếp cận họ để chơi với họ học với họ học hỏi họ thì anh chị mới trở thành như họ được hãy follow họ đi đấy trừ khi chúng ta thì dám thay đổi các bạn nhé thì đa phần là chúng ta mắc một cái bệnh đó là gì à bệnh tự cao tự đại à, ăn thua hơn người đã chơi là gì phải chơi những bọn cửa dưới để chúng ta thể hiện đúng không làm gì dám chơi những người những người giàu đâu và rất may mắn thì tôi sống ở trong cái khu này khu này gì văn phòng của ty tôi là ở trong cái khu này khu khu ờ, đô thị Vạn Phúc và đa phần là rất là những người giàu và tôi hay uống cà phê ở cái quán quán gần đây các bạn thì đa phần người giàu và tôi học được cái phong cách của họ học được cách nói chuyện của họ và chỉ cần chúng ta vào cái môi trường như này thôi là nó thay đổi hoàn toàn nữa các bạn ạ thay đổi luôn lập tức chứ các bạn vào đây là các bạn cứ vào đây thì vào khu đô thị Vạn Phúc đi ở Sài Gòn thì vào đây thì các bạn gì sẽ thấy hoàn toàn môi trường khác hoàn toàn ở bên ngoài luôn so với những khu khác lúc đó tư duy của chị nó mới mở ra môi trường mà mạnh hơn tư duy anh chị sống trong môi trường nào thì anh chị có tư duy như vậy đó thì câu chốt là gì là môi trường vẫn là mạnh hơn tư duy là các bạn chú ý nhá xin chào à một số chị đang xem xin chào Hoàng Lan Phương chào em nhé chào Hoàng Lan Phương đang xem livestream của tôi tôi đang lái xe trở về văn uh, quay trở về văn phòng của tôi đấy thì câu chuyện là như vậy các bạn ạ chỉ cần anh chị em mình ờ, dám thay đổi thôi dám thay đổi bản thân của mình dám học hỏi và dám quyết định dám hành động đó thì ngày mai tôi có một chương trình mà tôi đang tổ chức cho học viên cốt trình của tôi là là cái chương trình mang tên là gì à, NLP Smarter Cost đấy không phải là sức mạnh tiềm thức các bạn nhé mà tôi uh, chia sẻ lại những câu chuyện mà tôi trải qua những trải nghiệm những người khác họ trải qua này và có những bài học mà chúng ta áp dụng chúng ta làm như thế nào ngày mai tôi sẽ tổ chức một chương trình uh, tại văn phòng của tôi cho những học viên ờ, yêu quý của tôi đã trả rất nhiều tiền cho tôi thì chương trình này uh, gọi mang tên là NLP Master course đó là khai phá cái tiềm năng bên trong của các bạn để cho bạn thay đổi để để cho bạn uh, thay đổi cách nhìn về cuộc sống này thay đổi về cái góc độ làm sao để chúng ta có thể thành thành công hơn làm sao để chúng ta gì có thể vượt khó khăn làm sao để chúng ta có kết quả tốt hơn chỉ cần các bạn đi chỉ cần các bạn hãy gì thay đổi môi trường của mình trước nhá hãy thay đổi môi trường của mình trước tôi không cần các bạn là phải à, ăn mặc đẹp phải là làm đóng giả người giàu có tôi không không cần các bạn thay đổi như vậy chỉ cần bên trong các bạn dám thay đổi thôi là tôi giúp cho các bạn được ok nhá xin chào à ok xin chào chị Lan Phương rất tuyệt vời các bạn đấy thì là chị Lan Phương là đang nghe đúng không thì chị là chị Toàn chị Toàn bên uh, giúp cho hiện tại bây giờ chị đang là giúp việc đang giúp việc cho ba cái nhà biệt thự lớn ở bên à, khu đô thị à, à khu thủ đô Garden Home và rất nhiều học viên ấy học viên tôi ngồi hôm qua ngồi bảo chứ ờ, cái mình sao thầy bình lại ngồi với ừ. chị giúp việc vậy tính tôi là sao là kể cả anh chị em là công nhân kể cả anh chị em ở tầng lớp nào tôi ngồi được hết các bạn nhé tôi rất thoải mái tôi đều nói chuyện được tôi rất là vui vẻ rất hòa đồng thì uh, tôi ngồi tôi đã học được từ họ rất nhiều bài học kể cả những người họ quét rác ở bên ngoài đường tôi chiều tôi chạy bộ đúng không tôi vẫn học hỏi từ họ những bài học đấy anh chị phải học mọi lúc mọi nơi nhá đấy tôi ngồi tôi học như vậy chị bảo đấy à, từ trước giờ chị chưa kể với ai thì thấy bình à, tự nhiên mình thoải mái chị ờ, chị à, vui quá chị là tâm sự bình như vậy đấy thì thì tôi bảo chứ đấy thấy chưa học viên của em sao họ bảo là cái người mà họ à, đi đi giúp việc giống chị rồi đi nấu cơm như chị mà họ không có tiền đâu nhưng mà sao bên trong họ rất giàu rất giàu các bạn ạ bên trong họ rất giàu họ là một người gì rất khổ như vậy rất khổ như vậy và họ họ dám thay đổi họ dám ở trong môi trường và giúp cho họ thành thành công hơn bây giờ bà có tiền bà vẫn đi giúp việc bà chị thấy bây giờ chị đi nấu cơm cho học viên của của của thầy của em rồi của em nữa thì bây giờ là chị vui lắm niềm vui chồng chị bảo thôi bà về Cần Thơ ấy, làm bất động sản với tôi làm đất đi đấy <laughs> bây giờ không sợ đói không sợ thiếu tiền rồi nhưng mà chị bảo là chị vẫn thích ở Sài Gòn chị vẫn vẫn gì muốn giúp cho những ờ, giúp việc cho những người họ thành công đấy ở trong bên khu ờ, Garden Home kia họ rất giàu các bạn toàn những ông chủ cả ngàn tỷ các bạn nhé rất giàu giàu có lắm chị bảo đây ngày xưa chị ở ờ, giúp việc cho một ông nhà ông chủ gỗ này chủ gỗ có một căn biệt thự khủng khiếp ở bên Garden Home đấy tài sản được ngàn tỷ mà đấy thì chị ở với họ tự nhiên tư duy chị nó khác bình ạ hay lắm bình ơi mà không ngờ gì là chị đã thay đổi như vậy đấy thì tôi bảo là đúng rồi cái môi trường của chị là nó quyết định như vậy chị ở trong môi trường nào thì chị giống họ thôi chị sống với người giàu như vậy chắc chắn chị phải giàu theo chị chứ không nghèo nổi đó anh chị em chú ý nhé môi trường mà môi trường đấy thì là uh, tôi đã mời lại gốc rễ cho các bạn rồi đúng không gốc rễ đó là gì anh chị em mình sống trên môi trường nó quá lâu rồi trong một, một môi trường quá lâu mà không dám thay đổi không dám thay đổi luôn đó và phạm thanh bình là đốt thuyền là 2018 các bạn nhé 2018 tôi đốt thuyền và 4 năm 4 năm thôi 4 năm tôi đã kiên trì tôi nỗ lực <laughs> các bạn ạ đấy mở ra những doanh nghiệp mới 2018 là Phạm Thanh Bình vẫn đi làm thuê, làm quản lý dự án ở một công ty của Nhật ở khu công nghiệp Phú 12 ở, ở Bà Rịa Vũng Tàu đấy. Rất nhanh 4 năm. Và những người bạn của tôi biết công việc của tôi bảo sao Bình như sao 4 năm sao mình làm nhanh như vậy. Không nhanh đâu các bạn ạ. 4 năm đó tôi đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi học, tôi làm, tôi mài rìu. Và 2022 này tôi đang chặt cây các bạn nhé. Tôi mài rìu tôi làm rất nhiều thứ. Và tôi âm thầm tôi chiến đấu thôi. Và tôi tiếp cận với những người họ thành công. Và tôi chơi với họ tôi phụng sự họ tôi phục vụ họ đó phụng sự để dẫn đầu tôi giúp cho họ và tôi học được rất nhiều bài học thì quan trọng là các bạn gì có dám đốt thuyền các bạn có dám thay đổi không có dám thay đổi môi trường của mình không hay bảo bây giờ em vẫn đi làm công nhân em vẫn đi làm thuê tôi không dụ các bạn ờ, nghỉ việc nhé nghỉ việc hay gì hết là các bạn phải dám dám bước rồi khi bạn dám bước ra bên ngoài thì là cuộc đời các bạn sẽ bước sang một trang mới trang sử mới thay vì chúng ta ở trong một cái môi trường nó quá cũ quá lâu rồi cuộc đời của anh chị chúng ta thì còn có 65 cuộc đời thôi và trước khi chết thì tôi hay nhắc học viên của tôi là gì trước khi chết anh chị em chúng mình phải làm một điều gì đó để giúp cho thế hệ mai sau nó tốt đẹp hơn đừng để trước khi chết con cháu mình hỏi là bố ơi bố còn điều gì chăn chối không bố còn điều gì mà uh, chưa làm được chúng con sẽ thực hiện giúp bố và tôi không muốn điều đó xảy ra tôi muốn một, một điều xảy ra đối với tôi là gì là trước khi mình ờ, rời xa cuộc đời này thì chúng ta phải gì phải tự hào là gì phải hô to lên gì tôi đã làm những điều vĩ đại tự giúp cho nhiều người đó ờ, thì đấy chính là là gì cái sứ mệnh của chúng ta chứ sứ mệnh của ta có rất nhiều người bảo đấy đã em làm thuê 40 năm 50 năm rồi và nó chán lản lắm nó chán quá thầy ơi có có có những người tâm sự với tôi như vậy thì tôi tôi thấy rất là buồn các bạn ạ vì sao bởi vì họ không dám thay đổi môi trường họ sống trong môi trường rất lâu và họ không biết là ở bên ngoài kia nó thay đổi như thế nào cuộc sống xã hội nó thay đổi liên tục và nếu những bạn không dám thay đổi thì các bạn sẽ đi xuống ví dụ là một số viên tôi chứ bà thầy ơi thầy dạy cái chương trình mà uh, quảng cáo vân vân cả sao nó em thấy mới có vậy em chưa rồi em đụng cái máy tính cả đấy thì sao bởi vì tôi không trách các bạn bởi vì các bạn đã ở sống ở trong cái môi trường quá cũ rồi ở bên ngoài nó thay đổi rất nhiều mà các bạn không dám làm thôi các bạn không dám thay đổi thôi đấy thì quan trọng là gì là cái môi trường nó nó quyết định nó tác động đến cuộc đời của anh chị em mình rất nhiều nha các bạn nhé xin chào uh, à, à, VPP Mộc Xuyên xin chào bạn nhé xin chào à, cảm, cảm ơn các bạn đã xem livestream của Phạm Đình Bình nhé đó, thì hôm nay là trên đường lái xe về văn phòng công ty thì là là tôi kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện như vậy thì uh, nó thấm đậm thấm đậm những cái gì những cái tư duy mới và những cái kết quả mới của một người chị của tôi tôi quen các bạn người chị một người giúp việc cho những người giàu ở bên khu biệt thự Thủ Đức Garden Home và chính vì câu chuyện của chị đấy đã cho tôi một cái cảm hứng mới tất kể cho các bạn nghe lại câu chuyện như vậy thì rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian buổi trưa để xem livestream của Phạm Thanh Bình các bạn hãy nhớ bấm theo dõi kênh của tôi nhé hãy bấm kênh của Phạm Thanh Bình để tôi có thời gian tôi chia sẻ cho, cho quý vị nghe những câu chuyện nó, nó nhiều câu chuyện ý nghĩa hơn đó ok xin à, cảm ơn các bạn nhé đã đã xem livestream của tôi bây giờ tôi đã về tôi đã gần tới về tới văn phòng rồi và chị em mình nhớ nhé nhớ bấm kênh của tôi là fanpage là phạm thanh bình facebook cá nhân là phạm thanh bình luôn và kênh youtube là phạm thanh bình blog là phạm thanh bình com tiktok là phạm thanh bình luôn anh chị em mình nhớ follow kênh của tôi nhé để nhận được nhiều cái video giá trị hơn và rất là vui để mình làm quen với các anh chị nhiều đấy thì thông thường là tôi hay post những bài viết tại fanpage thì các bạn sẽ tương tác rất đông rồi à, thì đó tôi quyết định là tôi thời gian tới tôi sẽ làm những video này liên tục hơn tôi chia sẻ cho anh chị là những cái những cái mới nhất các bạn nhé update mới nhất của cuộc sống về công việc về những cái thứ mới mà anh chị em mình là chưa chưa biết được đấy thì tôi luôn trau dồi kiến thức tôi học hỏi như vậy cảm à, xin chào à, bạn à, Banh Lanh à. ông cảm ơn bạn rất nhiều nhé đã xem livestream của tôi và chúc các bạn mà buổi trưa vui vẻ nhé và công việc thuận lợi và anh chị em mình à, có câu hỏi gì cứ để lại phần bình luận bên dưới nhé thì à, Phạm Thanh Bình à, sẽ trả lời cho các bạn nghe ok cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào xin chào nhá xin chào anh chị em mình rất nhiều cảm ơn các bạn rất nhiều nhé xin chào tôi đã về tới văn phòng công ty rồi